Ok và xin chào mọi người là đến với video tutorial của mình và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài một cái phần mềm diệt virus để bảo vệ máy tính của bạn. Như ở trên Windows 10 chúng ta đã có Windows Defender, mình cảm thấy nó cũng rất là tốt rồi. Nhưng mà nếu các bạn muốn bảo mật hơn thì mình sẽ giới thiệu cho bạn một phần mềm diệt virus free và có nhiều tính năng mạnh mẽ hơn so với Windows Defender. Và ok chúng ta cùng bắt đầu vào video nhé. Đầu tiên là chúng ta cũng tải về phần mềm nhé. Ok và mình sẽ mở trình duyệt lên và đánh vào đây là dòng chữ eSIM Shop Emergency Kit. Đây rồi và chúng ta vào trang đầu tiên luôn. Rồi khi vào đến trang chủ thì chúng ta hãy nhấn vào phần download để tải file về. Ok và file đã được tự động download về nhé. Chúng ta hãy đợi khoảng 1 đến 2 phút để file download về. Chúng ta cũng mở nó lên thôi. rồi ok và chúng ta cùng mở phần mềm lên ở đây thì chúng ta sẽ chọn thêm một mục cài đặt như mình muốn chọn thêm một cài đặt ở thư mục ổ D của chúng ta chẳng hạn chúng ta sẽ chọn ở đây là ổ D và ok mình chọn ổ D rồi tại vì ổ D thì mình thường lưu các dữ liệu quan trọng để khi mà mình có vấn đề gì mà mình cài lại Win và mình sẽ không bị mất những cái dữ liệu của mình ở ổ D ổ, ổ C của mình chỉ để cài Win thôi nhé và quá trình cài đặt này sẽ mất khoảng một phút của chúng ta nữa chúng ta bắt đầu đợi thôi và ờ, quá trình cài đặt của chúng ta đã sắp hoàn thành rồi Ok, ở đây mình sẽ mở Start Emergency Kit Security lên nha các bạn Thank you. và quá trình mở của phần mềm đã bắt đầu ở đây chúng ta sẽ có một vài điều khoản của người dùng phải chấp nhận nhưng mà thực ra thì mình cũng không muốn đọc mấy cái điều khoản này lắm bởi vì kiểu gì để sử dụng phần mềm mình cũng phải chấp thuận cái điều khoản này thôi ok và chúng ta nhấn nó xem nhá mình không muốn update à, về sau mình có thể tự động update thì mình sẽ chọn no ở đây là chúng ta sẽ không cần update okay. rồi phần này chúng ta sẽ bốn mục là update này scan này quarantine và log update thì chúng ta sẽ phải update về sau chúng ta sẽ quan tâm chính đến ba mục quarantine scan và log thôi ok và mình bắt đầu mục scan nhé ở scan này chúng ta sẽ có gì nào đâu ở scan này chúng ta sẽ quick scan này malware scan và custom scan ở đây thì mình chọn malware scan bởi vì nó sẽ clean và scan toàn bộ tất cả những cái file trên máy tính của chúng ta và quá trình này có thể mất đến khoảng 10 phút nhưng mà nó đảm bảo rằng tất cả các file của chúng ta sẽ được quét và không có một file nào còn thừa lại để không có virus ở trong máy chúng ta ok và chúng ta đợi thôi ok và quá trình quét của mình xong rồi đây chúng ta sẽ close lại ở đây thì chúng ta không phát hiện được virus nào và cũng không xử lý được virus nào bởi vì máy mình rất là sạch và không có virus ở phần quarantine đây ở phần quarantine này chúng ta sẽ có những cái file mà được phát hiện và cách ly ra khỏi những cái file mà không bị nhiễm virus và chúng ta có thể khôi phục hoặc là xóa nó đi còn đến phần log là những cái đợt mà chúng ta đã quét nó sẽ lưu lại ở dưới và video hướng dẫn bảo vệ máy của các bạn khỏi virus của mình với phần mềm Emergency Kit của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video hấp dẫn và bổ ích thì hãy nhấn like và subscribe kênh của mình để nhận nhiều video mới hơn nhé. Và ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào.